Thì gần đây chúng ta biết được có một số tin tức từ các nước Âu Châu và cũng như tại Hoa Kỳ có à, một số thuốc được đang gọi là áp dụng để chữa cái con Covid này. Hôm nay chúng tôi muốn đào sâu về vấn đề này và chúng tôi sẽ có nói chuyện với bác sĩ Trí và có sự cái sự hữu hiệu và cái sự hữu nghiệm của thuốc này ra làm sao Xin kính chào bác sĩ. Dạ, chào anh Tiết và xin chào kính chào quý vị. Dạ thưa bác sĩ thì như Tiết vừa trình bày với bác sĩ thì có một số tài liệu và có một số thông tin đưa ra từ tòa bạch ốc và cũng như CDC và tất cả các bác sĩ hiện đang phải gọi là đang tranh đấu và chiến đấu tại à, tại các bệnh viện với cái con covid này thì chúng ta biết là cái thuốc mà gọi là bây giờ này được đem ra bàn cãi và tranh cãi rất nhiều trong cái cái um, gọi là cái cái làng truyền thông gần đây là cái hydro uh, ờ, hydroxychloroquine phải không thì không biết là bác sĩ có thể cho biết là cái sự hiểu hữu hiệu của nó và cái những side effects của nó nếu mà dùng và nó có những cái tác dụng gì thì bây giờ nó sẽ yeah. Dạ. thứ nhất mình uh, có thể nói chút xíu về cái hydroxychloroquine thứ nhất chloroquine là cái thuốc mà tìm ra năm 49 tức là cách đây gần hơn 70 năm rồi thì đầu tiên là nó tìm ra để chữa trị bệnh mà sốt rét tức là malaria à, và sau đó một cái dạng uh, à, biến dạng của nó là hydroxychloroquine thì nó ít xài phát hơn được dùng uh, gần như là một trong những thuốc chính để chữa những cái loại bệnh như là thấp khớp tức là rheumatoid arthritis hay là lupus uh, thì uh, cái background mà tại sao những cái thuốc này hiện giờ đem ra sử dụng uh, cho để chống virus thì uh, uh, 2005 thì có một cái study gọi là in vitro tức là dùng trên ờ, phòng thí nghiệm á thấy là cái uh, hydroxychloroquine nó ngăn chặn sự phát triển của cái coronavirus uh, và năm 2006 cũng một thí nghiệm tương tự thì cảm thấy cho thấy là nó cũng uh, ngăn chặn sự phát triển của cái influenza virus nhưng mà chúng ta cần biết là đến năm 2011 thì có một thí nghiệm về lâm sàng tức là in vivo uh, thì thấy là cái thuốc hydroxychloroquine nó không có tác dụng khi mà để mà chữa cái bệnh influenza và chúng ta chưa có một cái một cái thí nghiệm lâm sàng lớn đủ để mà cho thấy là nó hữu hiệu đối với coronavirus nhưng mà dù như vậy trong cái giai đoạn mà rất là khẩn thiết à, rất nhiều bác sĩ ở bên à, Trung Hoa và bên Pháp à, dùng với với tư cách là là compassionate treatment tức là cho bệnh nhân mình quá nặng và không có thuốc gì để chữa trị thì họ đã quay ra dùng hydroxychloroquine và cùng với một thứ khác là là azithromycin thì dựa theo đó thì đã có những cái công bố khoa học uh, thật ra nhỏ là thứ nhất là từ bên Pháp và thứ hai từ bên Trung Hoa và do đó mới gây ra một sự rất là lạc quan thì sẵn đây thì tôi cũng xin nói một chút xíu tại sao có tin tức gọi là nó conflicting là tại lúc đầu ra thì như tôi nói là những cái, những cái, cái, cái thí nghiệm này những cái study này nó tương đối nhỏ ở bên Trung Hoa chỉ có 62 người chia làm đôi mỗi nhóm 31 người thì thấy kết quả là có lạc quan tức là có sự giảm xuống về cái cái thời gian cũng như là cái triệu chứng sau đó bên pháp có một, một cái, cái, cái, cái cái cái study cũng giống như vậy thì nhưng mà cũng chỉ có 80 người thôi chia thành hai nhóm là 40 và 40 thì cũng cảm thấy một cái sự uh, uh, giảm thiểu cũng khả quan nhưng mà sau đó đó thì có hai cái uh, study khác cũng là một cái là bên Trung Hoa là có 30 người bệnh nhân thì cũng là nhỏ thì thì thấy cũng có một cái study khác là 11 người bệnh nhân trong ICU thì kết quả là cũng uh, âm tính không có cái, cái, cái kết quả như là chúng ta mong đợi thì nếu mà như vậy đó thì như như bác sĩ mà đọc theo những cái à, cái thử nghiệm đó thì nếu mà những cái người mà nằm trong cái tình trạng mà gọi là cực kỳ nguy hiểm thì mình có nên được áp dụng hay là không bác sĩ hay là cái side effect của nó không có được gọi là hiệu quả cho máy nên cũng để dành lại cho những cái người mà tại hiện trường hay là những bác sĩ lúc tại tại gọi là trong trong cái thời gian cấp cứu đó quyết định hay là mình phải subscribe cái thuốc này như thế nào bác sĩ? Dạ, yeah. thứ nhất mình nói hồi nãy là tức là cái cái sử dụng mà thuốc hydroxychloroquine hay là azithromycin á, thì như tôi giải thích nó kêu là compassionate use tức là sao? Tức là trong người bác sĩ nào trong cái, cái, cái đáy lòng của mình cũng là muốn cho bệnh nhân mình khá hơn và đỡ hơn thì đối với những đối phó với chữ thần thì nếu mà có một cái thuốc nào mà mình hy vọng nó nó nó có một cái tác dụng nào đó mình có thể dùng được thì thì thật ra cái cái cái mình vẫn gọi là conflicting data nhưng mà có nhiều bác sĩ lúc này rất là lạc quan à, một số bác sĩ giờ tôi uh, có theo dõi thì ở bên uh, bên New York và bên Dallas thì thấy là nó có hiệu quả nhưng mà có một số bác sĩ khác uh, có nhiều quốc gia khác thì thấy là nó không hiệu quả và thậm chí bên Thụy Điển họ ngưng thì um, chúng tôi cũng muốn đưa ra một vấn đề này là chúng tôi có đọc uh, coi news uh, thì thấy là có một số bác sĩ rất là danh tiếng uh, lên đã nói là uh, cái thuốc này rất là an toàn uh, cho sử dụng rất nhiều bệnh nhân không có thấy cái vấn đề gì quan trọng hết thì tôi xin uh, có một ý kiến riêng như vậy thật ra là những cái bệnh nhân mà sử dụng mà rất là an toàn đó là những bệnh nhân bị chữa bệnh lupus hoặc là chữa bệnh uh, rheumatoid arthritis tức là bệnh thấp khớp thì những bệnh nhân đó cái cái cái cái cái cái, cái data trong cái người đó thì có thể an toàn nhưng mà đối với covid đó là một vấn đề khác thì những bệnh nhân người nặng hơn thì nhất là chúng ta biết là cái side effect thực ra không phải là không có cái thuốc mà hydroxychloroquine đó, thì nó có thể gây ra một cái là QT prolongation à, và nó có thể gây ra một cái rối loạn tim mạch rất là nguy hiểm và có thể đưa đến tử vong à, azithromycin cũng vậy nhất là những người có bệnh suy tim và kinh nghiệm chính trong nghề của tôi đã thấy chuyện đó so, thành ra và chúng ta lại biết thêm một vấn đề nữa dựa theo những gì mới đây đó, thì một phần năm tức là 20 phần trăm của bệnh nhân mà nhập viện vì covid đó, thì là có những cái biến chứng về tim mạch rất nguy hiểm và một nửa số đó là dẫn đến tử vong do đó cái sử dụng của hai loại thuốc này trong những người mà có rằng biến chứng về tim mạch là tôi nghĩ là rất là đáng quan ngại à, do đó mọi người à, và sau đó là còn những cái side effect khác ví dụ là, là là mất thị lực mất nhãn quan hay là bị uh, có thể bị uh, hư gan uh, hoặc là những triệu chứng về bao tử hoặc là uh, đau đớn bắp thịt um, mà nhất là lúc này thì cái đau đớn bắp thịt cũng là một cái một cái dấu hiệu của bệnh uh, uh, nhiễm trùng uh, nhiễm cái siêu vi khuẩn uh, coronavirus do đó chúng ta đừng nghĩ là cái thuốc hydroxychloroquine gọi là cái thuốc uh, tuyệt đối an toàn uh, nó không phải như vậy có nghĩa là bác sĩ nói là nếu mà thí dụ như tiếc ở nhà mà một người bệnh nhân hay là chưa phải là bệnh nhân của cái covid 19 này thì không nên đi dự trữ thuốc này và cũng không có nên gọi là nghĩ tới là phải cần uống nó để mà đề phòng cái con covid xâm nhập vào bản thân của mình bác sĩ tại vì những cái yeah. Dạ. mà bác sĩ nói là đa số là nằm trong cái tình trạng của những người lớn tuổi và có thể bị um, bị bệnh tim ờ, mà uống thuốc này vào thì có thể nguy hại thêm nhưng mà nếu mà những người bình thường thì có sai tác gì khác không bác sĩ? Dạ, yeah, thưa anh Tuyết, um, thứ nhất là khi mà mình sử dụng một loại thuốc nào mình phải cân nhắc cái lợi và cái hại uh, của cái thuốc đó thì thứ nhất là cho đến lúc này đã chưa có một cái cái một cái cái, cái dữ kiện nào mà mà hoàn toàn mà chúng ta cái tin cậy được cho biết là cái thuốc này có thể chữa được uh, coronavirus đó là thứ nhất thứ hai á, là hoàn toàn không có một cái dữ kiện nào cho thấy là thuốc này có thể ngừa được cái cái nhiễm trùng coronavirus thứ ba là có những biến chứng à, còn cái thứ tư nữa là cái thuốc đó mình cũng nên nghĩ là nếu mà dùng trong cái công tác CGO thì nên để dành cho những người mà đang bị và với cái sự chẩn đoán và uh, quyết định của bác sĩ đối với những cái điều kiện lúc đó do đó cái vấn đề mà chúng ta mua thuốc để sẵn ở nhà tôi nghĩ là tuyệt đối là không nên à, và như là chúng ta vừa nói thì cái thuốc mà khi mà biết cái lợi chưa chắc mà cái hại thì đó thì chúng ta nghĩ là không nên Dạ, nói tóm lại là chúng ta không có nên nghĩ là có một cái thần dược đang đang có sẵn cho mình và mình nếu mà không có bị thì cũng đừng có nên đi test và cũng không có nên đi uống thuốc và mua dược thuốc dự trữ để làm việc không bác sĩ. Um, dạ tôi nghĩ một cái, uh, một cái điểm và dạ, yeah, một cái điểm kế tới nữa đó bác sĩ thì khi chúng ta nói về thuốc này tuy là nó chưa có được uh, gọi là approve hoặc là có những cái side effect mà mình không có cần xài tới có một cái thuốc mới mà chúng ta vừa nghe qua không phải là thuốc mới nhưng mà có cách chữa trị mới là biết là những cái người bị gọi là bị ờ, bị nhiễm độc I mean bị nhiễm cái con vi, vi khuẩn này xong rồi gọi là à, ờ, hoàng à, ờ, không phải là hoàng nhưng mà hết bệnh đúng không thì trong người chúng ta nó nó, nó, nó, nó tiết ra những cái kháng thể rồi họ dùng những cái kháng thể đó để mà chữa bệnh cho những người đang bị bệnh thì bác sĩ thấy cái cách chữa bệnh đó nó có gọi là có một cái tia hy vọng nào không bác sĩ à, về phương diện khoa học mà nói ấy, thì cái cái đó nó đối với tôi thì nó make sense Giờ tại sao thì vì nếu mà bệnh nhân đã bị nhiễm cái uh, ờ, coronavirus và hồi phục á, thì trong cơ thể của họ nó có cái kêu là kháng thể tức là antibody đó thì khi mà có cái kháng thể đó rồi á, thì mình dùng cái cái cái huyết thanh tức là cái plasma của những người bệnh nhân đó mình truyền vào những bệnh nhân khác ờ, với điều kiện là là nó phải an toàn thì cái antibody đó có thể dùng để mà uh, có tác dụng uh, có thể chữa trị được là tiêu diệt được cái, cái coronavirus thì cái đó nó make sense nhưng mà so, mà đến bây giờ thì chỉ có một cái cái cái, cái, cái uh, study một cái uh, nghiên cứu rất nhỏ là chỉ có 15 người bệnh nhân uh, thì cái kết quả là, là cũng như tôi nói nãy dùng chữ là khả quan nhưng mà cái đó chúng ta phải đợi có những kết quả nhiều hơn uh, để mà chúng ta biết là trước khi quyết định là nó có thể là một loại cái gì tốt hay không nó có một loại thuốc khác nữa là là remdesivir là một cái loại thuốc để chống ờ, siêu vi khuẩn và cái thuốc đó đến bây giờ cũng đang còn thí nghiệm uh, đang còn chữa trị và và chúng ta phải đợi đợi kết quả uh, công bố từ các bác sĩ. À, cho nên nói nói tóm lại là trong thời gian này hiện bây giờ này và đúng ngày điểm này thì chưa có một cái thuốc gì gọi là gọi là silver bullet để mà chữa được cái con vi khuẩn này phải không bác sĩ? Thì cái cách đúng. mà phòng bệnh tốt nhất bây giờ này cũng là cách ly và nếu mà cách ly thì theo bác sĩ là có những cái điểm gì mà trong cái cách ly hoặc là làm cái gì ở nhà bây giờ này quý vị à, bác sĩ có thể khuyên cho quý vị cao niên hoặc là những người bệnh nhân bác sĩ bây giờ không bác sĩ? Dạ yeah, thì nếu mà mình chưa có một cái uh, câu hỏi uh, một câu trả lời uh, tốt về cách chữa trị thì chúng ta phải nghĩ cách là người bệnh hơn chữa bệnh. Thì khi mà nói người bệnh thì nó có hai cách, một là vaccine tức là chủng ngừa thì đến lúc này thì chúng ta chưa có một cái vaccine nào cho coronavirus um, nhưng có ngay lúc này thì ờ, ít nhất là có 20 loại vaccine đang được thí nghiệm uh, rất là uh, uh, cấp rút trên uh, toàn thế giới nhưng mà chúng ta biết uh, là là khi một cái thuốc hay là một cái vaccine mà được từ lúc mà mà bắt đầu đến lúc mà ra thị trường á, nó cần ít nhất là 18 tháng tại sao lâu như vậy là tại vì nó phải qua ba giai đoạn thứ nhất á, giai đoạn đầu tiên là trên một số những người nhỏ chừng 10 đến 20 người thứ nhất là coi nó có giết người hay không thứ hai là giai đoạn thứ gì có thể khoảng như 100 người cũng là tình nguyện hay là bằng cách nào đó thì coi là những cái thuốc đó hoặc là những cái vaccine đó nó có những cái tác hại nào khác và giai đoạn thứ ba là cần số đông hơn có thể đến cả ngàn người bệnh nhân thì lúc đó chúng ta mới biết là cái thuốc đó nó có hiệu quả tốt hay không nếu mà so sánh với lại cái là placebo tức là thuốc giả đó là những cái mà khi mà kêu là double blind uh, control randomized thì cái đó nó, nó rất thời giờ mà rất là đợi thời gian thì ngay thì chúng ta câu trả lời là chúng ta phải đợi ít nhất là khoảng 10, 16 đến 18 tháng nữa mới có cái câu trả lời đó có một cái đang được sử dụng ngay lúc này cũng với một cái thích cách như là compassionate use là gì là BCG uh, ờ, vaccine vaccine cái BCG là một cái uh, thuốc ngừa cho bệnh lao phổi uh, tại sao cái background là chỗ nào là cái thuốc BC cái BCG cái chủng ngừa khi mà dùng trước đây đó thì uh, các bác sĩ có theo dõi uh, một số đông bệnh nhân ở bên Phi Châu và trên nhiều quốc gia khác thì ở bên Phi Châu thì nhất là những em bé mà nó sinh thiếu tháng thì cảm thấy là họ theo dõi thì họ thấy là nó giảm được 40% cái tử vong về những bệnh truyền nhiễm còn cái số lượng mà 150.000 bệnh nhân mà có cái chủng ngừa bằng BCG đó, trên 33 ờ, quốc gia đó thì cũng có 40% giảm không phải là tử vong nhưng mà giảm về cái bệnh truyền nhiễm về đường phổi đường hô hấp đó thành ra dựa theo những cái cái cái, cái dữ kiện đó thì một số bác sĩ bây giờ à, bên à, đan mạch bên úc và bên đức thì đang uh, đưa ra cái cái, cái cái cái thuốc đó ra để mà thử nghiệm nhưng mà chúng ta cũng phải đợi thời gian để biết là nó có hiệu quả hay không uh, như vậy thì đến ngay thời điểm này vaccine chưa có như vậy thì cái biện pháp tốt nhất là, là gì chúng ta vẫn quay lại các ông bà mình nói là gì ngừa bệnh hơn là chữa bệnh thì chúng ta quay lại những cái mà chúng ta biết là đang có hiệu quả dạ thì cái băn khoăn của các các bệnh nhân hoặc là những người mà theo dõi báo chí hoặc là tin tức bây giờ đó thì ai cũng nghĩ là cái cách ly là cách tốt nhất thì ngoài cái vấn đề mà cách ly ra bác sĩ nói nói về gọi là à, phòng mạch của bác sĩ đi thì các bệnh nhân của bác sĩ bây giờ này nếu mà à, họ có những cái nhu cầu về y khoa hoặc là y tế thì bác sĩ sẽ gặp họ như thế nào tại vì bây giờ này mình biết là mình không có test được và mình cũng không có gặp họ được tại phòng mạch thì bác sĩ có những cái vấn đề gì mà khuyên can trong cái thời gian này mà trong thời gian mà họ đang ngồi nhà cách ly hoặc là những người quyết nhất là các quý vị cao niên bây giờ bác sĩ dạ đúng anh Kiên thì cái lúc này à, mỗi bác sĩ đều có cách để mà thích ứng với uh, trường hợp và tìm cách nào tốt nhất để mà chữa bệnh hay là ngừa bệnh cho bệnh nhân của bệnh thì trong thời điểm này chúng ta biết cái kết quả à, cái hiệu quả tốt nhất biện pháp tốt nhất để mà ngừa bệnh đó là sự cách ly thứ hai là rửa tay 20 giây với xà bông à, thứ ba ngay bây giờ có thể là đeo mặt nạ hoặc là những cách nào khác mà chúng ta có thể nghĩ tới thì uh, California là một trong những tiểu bang dẫn đầu về cái mức độ mà giảm thiểu số bệnh bệnh truyền nhiễm thì cái ừ, chúng ta nghĩ là một số chuyên gia nghĩ là nhờ chúng ta bắt đầu cái việc cách ly sớm và tương đối là khá chặt chẽ thì do đó chúng tôi vẫn nghĩ là bây giờ chúng ta cân nhắc thời hại thì nghĩ là nếu mà sự cách ly nó có hiệu quả mà nhất là bệnh nhân của tôi thì đa số là những uh, cụ lớn tuổi và có nhiều bệnh tim mạch bệnh tiểu đường bệnh thận bệnh phổi do đó tôi rất là lo lắng à, và tôi nghĩ là cái biện pháp tốt nhất là nên để cách ly à, tức là họ vẫn ở nhà nhưng mà chúng tôi sẽ theo dõi bằng mọi cách như là telephone hoặc là uh, FaceTime hoặc là mình Zoom uh, bằng mọi cách để mà mình có thể tiếp tục uh, sự chữa trị Dạ, cảm ơn bác sĩ một lần nữa đã cho chúng tôi rất là tin tin tức rất là hữu ích, nhất là về vấn đề gọi là thuốc mà hiện bây giờ này đang à, có có thể giải độc được cái con siêu vi khuẩn này. Thì hy vọng một lần nữa chúng tôi sẽ mời bác sĩ trở lại chúng ta trong thời gian gần đây để update hoặc là có những tin tức mà cập nhật nhất cho quý vị cho khán giả của VNTV. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn Thúy. Xin kính chào quý vị.